Xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay là ngày 19 tháng 10 rồi, chúng ta lại chuẩn bị uh, bước vào 20 tháng 10 ngày phụ nữ Việt Nam. Thì uh, lần đầu tiên thì uh, xin gửi lời đến uh, chúc sức khỏe các chị em. Sức khỏe, bình an, hạnh phúc thì ờ, trong buổi tối hôm nay thì chắc là chúng ta cũng không phân tích quá nhiều về thị trường mà chúng ta chỉ quan tâm xem là uh, các thông tin uh, trong thời gian tới nó phản ánh như thế nào với thị trường uh, tại vì uh, chúng ta biết rằng là đầu tư chứng khoán thì hôm nay Dũng nhận được một cái thông tin từ một uh, cô em gái cô bảo là uh, kinh doanh về về về về về đá quý về kim cương và trước đây thì em uh, có rất nhiều khách hàng khách hàng uh, mua kim cương mua vàng mua trang sức rất nhiều nhưng thời gian vừa rồi thì thấy là cái nhóm khách hàng đấy càng ngày càng ít đi sau đó hỏi ra mới biết rằng là cái nhóm khách hàng đấy thì trước đây thì đầu tư chứng khoán thì lãi rất là nhiều nhưng đợt này thì uh, kết quả nó là không như uh, kỳ vọng nên uh, cái việc mà nhu cầu tham gia nhu cầu mua sắm chỗ này này ít hơn rất nhiều à, đấy là câu chuyện rất bình thường trong uh, cuộc sống chúng ta đúng không ạ khi mà chúng ta thành công chúng ta uh, có được tiền này việc mà chúng ta mua sắm việc chúng ta gì ạ uh, có những cái đồ trang sức đắt giá ờ, để chúng ta làm đẹp cho bản thân hoặc là chúng ta có thể là ăn uống hoặc là đi du lịch hoặc là làm những công việc chúng ta yêu thích một cách đơn giản tuy nhiên khi thì thị trường mà nó giảm thì gần như là những cái món quà trang sức đắt đỏ chúng ta để sở hữu nó có đôi chút những cái khó khăn nhất định thì về việc mà chúng ta tham gia thị trường chứng khoán thì uh, trước khi mà chúng ta đầu tư thì các bạn biết rằng là cái, cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải có những cái phương pháp của riêng mình còn bây giờ nếu mà bây giờ đầu tư sau đó uh, chúng ta không may nó không có kết quả chúng ta chuyển sang đầu tư dài hạn thì cái này là Dũng thấy rằng là nó cũng là một cái phần mà rất nhiều người đã gặp gặp phải trong quá trình đầu tư <clears throat> mới đây thì có một khảo sát của một cái ờ, bạn bạn có gửi cho Dũng Ờ, đây là cái khảo sát bạn vừa chia sẻ thì trong cái khảo sát chia sẻ thì uh, tất cả các nhà đầu tư đó, đây là Dũng sẽ đọc cho các bạn thấy rằng là thì xem tỷ lệ đầu tư thành công trong thời điểm này và đầu tư không thành công trong đợt này như nào ở đây là cái cái chia sẻ của một cái bạn gửi cho Dũng cách đây mới phút thế thì qua quan sát thì thấy rằng là cái tỷ lệ mà thua lỗ ở đây ạ à, thua lỗ con số rất là lớn lỗ trên 50 phần trăm đây chúng ta có để đây ạ à? các bạn có thể nhìn này lỗ trên 50 phần trăm con số ở đây nó liên quan đến 50 phần trăm là 41 phần trăm đây là khảo sát ở trong cái zoom cũng khá là đông tức là đây là cái bạn này bạn gửi cho Dũng à đây là không phải đây khảo sát trên ờ, chắc là dân trí ạ hay VNXRED đây là cái khảo sát trên VNXRED nhé đây bạn này vừa gửi cho Dũng đấy ạ VNXRED các bạn nào vào từ thử quan sát thì chúng ta thấy là tức là uh, con số đây là con số cũng khoảng 1.000 người khoảng 1.000 người thì khoảng độ 5 41 phần trăm là lỗ hơn 50 phần trăm còn uh, lỗ 50 phần trăm nếu mà lỗ 50 phần trăm thì chúng ta phải lãi 100 phần trăm hòa vốn không nó biết hòa vốn không còn uh, thứ hai là lỗ khoảng 30 đến 50 phần trăm nó khoảng độ 23 phần trăm cũng con số này 23 30 và lỗ khoảng 10 đến 30 phần trăm thì nó cũng chiếm 2 phần trăm còn những người mà lãi nhá nhá lãi khoảng độ hòa vốn là 5 phần trăm hòa vốn là 5 phần trăm và những người lãi 8 phần trăm là 79 người tức là ở đây chúng ta thấy là cái con số mà chúng ta đang thấy ở đây đó là nếu đầu tư mà chúng ta đi ngược xu hướng hoặc là chúng ta lại tiếp tục trung bình ra xuống thì cái tỷ lệ mà thua lỗ của chúng ta nó lên đến như con số này thì nó lên đến gì ạ à? trên 98 phần trăm con số khủng không ạ chỉ có chưa được một phần trăm là thành công ạ bao nhiêu bạn thấy là nếu bình thường chúng ta nghĩ rằng là cái tỷ lệ thành công là khoảng 5 phần trăm thì ở trong con số này thì chưa được đủ một phần trăm thành công thế thì cái nguyên nhân nào mà khiến cho số đông chúng ta lại bị mất tiền trong khi đó trước đó trước đó chúng ta kiếm được nhiều tiền thì nguyên nhân nào chúng ta thấy là cái xu hướng mất tiền nó diễn ra nhiều như vậy thì cách đơn giản mà chả có gì mà chúng ta thấy rằng là nó chỉ là nguyên nhân chúng ta đầu tư ngược xu hướng đấy cái xu hướng lên là chúng ta đầu tư thì ai chả thắng còn khi mà chúng ta đầu tư cứ vừa vào xu hướng ngược như này chúng ta cứ trung bình giá xuống mà chúng ta phang cổ phiếu mua cổ phiếu vào để để đầu tư thì nó việc mà chúng ta tỷ lệ thua lỗ là đương nhiên phải xảy ra đúng không thì đấy là cái đầu bài học đầu tiên tôi muốn nói anh chị em đó là à, trước đây chúng ta có nhiều tiền để mua trang sức mua đồ mua nhiều thứ khác nhưng rõ ràng nếu chúng ta tiếp tục đầu ngư ngược xu hướng thì cái việc mà để có những cái trang sức đắt giá để có những cái gì ạ à, món quà đắt giá cho bản thân cũng như cho gia đình của mình thực tế là rất hãn hữu và còn rất lâu nữa chúng ta mới gỡ lại gỡ lại gỡ lại được số tiền đó nên đầu tiên chúng ta thấy là những cái xu hướng ngược như này chúng ta hãy gì ạ à, tránh xa nó tránh xa nó đi ạ thế thì ở đây chúng ta cần phải nắm rõ được khi nào xu hướng à, nhìn về thị trường thì bây giờ chúng ta sẽ xem một các thông tin đang diễn ra như nào hôm nay thì đọc một cái tờ báo như này thì nó có một cái đây chúng ta gọi là đây tiền vào chứng khoán xuống thấp nhất trong 2 năm thế thì ở đây chúng ta thấy là tiền vào xuống thấp nó rút ra khỏi thị trường thì tại sao chúng ta đầu tư đấy câu hỏi là nhá nếu bây giờ tiền mà nó rút ra khỏi thị trường thấp nhất trong rất nhiều năm rồi tại sao chúng ta đầu tư thế thì rõ ràng là những anh chị em nào đầu tư theo kiểu như là uh, mua cứ thấy nó rẻ mua thì bây chúng ta sẽ thấy nghịch lý ở đây đó là tiền đang thoát ra khỏi thị trường thấp nhất trong nhiều năm thì tại sao chúng ta đầu tư đấy là cái mà chúng ta thấy rằng là việc mà chúng ta đầu tư mà không nắm rõ được à, đấy là cái điều mà chúng ta cần lưu ý à, Dũng hôm nay không nói về tích cực hay không tích cực nhưng Dũng đang phản ánh các thông tin như thế này à, đúng rồi ở chia sẻ trên uh, vn express đấy cũng vừa đọc thôi kiểm tra lại hay là một bạn đang nói là thị trường hôm nay khá tích cực đấy à, thế nào là tích cực đấy, chúng ta phải hiểu tích cực là như thế nào đấy thì thì không biết là theo các bạn nhá đấy chúc mừng bạn gì ạ à? Nguyễn Tài nha yeah, chúc mừng là Nguyễn Tài thế thì uh, hôm nay để cho chúng ta vui vẻ thôi mới không phân tích quá nhiều về thị trường à, cảm ơn bạn à, Dương Mạnh Hùng nhá à, chúng ta sẽ có à, câu chuyện đây đây là câu chuyện khác nữa để chúng ta nhìn thấy như này báo chí rất nhiều này góc nhìn của SI này góc nhìn ở à, trong xu hướng dòng tiền thì SI có dự báo là thị trường tiếp tục uh, có thể giảm nữa hoặc là uh, thận trọng đến tháng 11 bây giờ chúng ta sắp đến tháng 11 chưa nhưng bây hiện tại là tại sao lại đến tháng 11 à, ờ, thế thì ở đây chúng ta quan sát và chúng ta theo dõi về cái mốc mà Fed đưa ra cái việc mà nâng lãi suất thì ở ở đây chúng ta nhìn nhá thì trong cái việc mà Fed nâng lãi suất cái, cái cái định kỳ mà uh, họ nâng chúng ta xem là định kỳ cái phiên họp của họ đây để giả sử như chúng ta xem là phiên họp của họ diễn ra vào ngày nào kiểm tra xem là có họ có phiên họp diễn ra cũng nhớ không nhầm là đây phiên họp diễn ra của Fed là nó diễn ra vào đầu diễn ra vào ngày tức là ngày 02 tháng 11 tức là chỉ còn khoảng độ bao nhiêu ạ à, một tháng nữa à, 10 ngày nữa hơn 10 ngày nữa là Fed họp và liệu nhà đầu tư họ có thận trọng với đoạn này không đấy chúng ta xem là nhà đầu tư họ có thận trọng với cái đoạn này không thế thì bây giờ trong cái phiên họp này thì chúng ta cũng phải biết rằng họ họp cái gì nhưng thông thường nhé thông thường những cái phiên họp uh, như này thì uh, chúng ta thấy là những cái phiên họp nó diễn ra vào những cái thời điểm nào thì nó quan trọng thì ở đây chúng ta thấy là phiên họp nó diễn ra vào tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 quan trọng còn tháng 11 thì nó cũng không quá quan trọng nên ở đây chúng ta cũng cần phải biết rằng là cái phiên họp nào quan trọng không phiên họp nào không quan trọng thì các thông tin này chúng ta có thể đọc trên các báo chí này à, để chúng ta biết rằng là chúng ta có nên lo lắng quá sợ hãi không hay là cứ bây giờ mỗi báo chí thì nó cứ viết một mảng đúng không mỗi báo chí nó viết một mảng bây giờ chúng ta thấy là cứ đọc báo chí là phép này đọc báo chí là lạm phát đang gia tăng này đọc báo chí là mọi thứ đang rất là phức tạp thì đến lúc mà chúng ta cứ nheo nhồi nhét vào những cái tiêu cực trong cái đầu ấy, thì lúc mà thị trường có lên thật thì chúng ta cũng không mua được bởi vì chúng ta nhồi nhét quá nhiều cái thông tin tiêu cực ở đây thế thì câu chuyện ở đây đó là gì ạ câu chuyện đây là trong thời điểm này nhé trong thời điểm này các bạn ạ thì thị trường của chúng ta Đó, thị trường của chúng ta nó có rất nhiều cái thông tin tiêu cực vậy thông tin tiêu cực đó chúng ta hiểu đơn giản là tạo đáy khi mà thị trường tạo đáy là gần đáy thì thông tin tiêu cực này rất là nhiều nha tạo đáy rất nhiều và cái thông tin kiểu cứng tạo đáy đấy nếu chúng ta hiểu nó thì nó lại mang tính tích cực chứ không phải tiêu cực chúng ta chỉ cần là gì ạ hiểu rõ rằng là đáy thì bao giờ nó phải có thông tin tiêu cực nhưng không bao giờ có tin, thông tin tích cực được đáy thì nó phải có những chuyên gia bao giờ cũng là nói về xấu thì đây chính là những thông tin của chuyên gia à, đưa những cái bài báo của những cái uh, công ty lớn như này nó ảnh hưởng rất lớn với nhà đầu tư và nên khi mà chúng ta nhìn cái thông tin báo chí như này thì các bạn biết rằng là chúng ta thường nhận thấy một số cái điều đó là mang tính chất là tiêu cực nhiều hơn à, Dũng sẽ cho các bạn nhìn thấy một cái tờ báo ở đây nó cũng nói về cái đây giả sử đây một cái thông tin cực kỳ tích cực bao nhiêu bạn thấy là thông tin hóa chất Đức Giang này DGC lãi là 4.900 tỷ đấy đúng lãi có số lớn đúng không ạ à, gấp 4 lần cùng kỳ vượt qua gì ạ 50 phần trăm kế hoạch lợi nhuận cả năm bao nhiêu bạn thấy cái cái cái đây là thông tin cực kỳ tích cực ạ à? nếu bạn nào thấy thông tin rất là tích cực comment số 1 ạ à? đấy chúng ta sẽ đọc thông tin này ạ lợi nhuận này mọi thứ tăng rất là mạnh này nếu bạn nào thấy thông tin tích cực thì comment số 1 và đây là những cái bản báo cáo tài chính của nó đấy đây là báo cáo tài chính của cái cổ phiếu này thế thì rõ ràng là năm 2021 thì lợi nhuận này và năm nay nó đã lên đến gì ạ con số rất khổng lồ Đấy, thay đổi là hơn 200 phần trăm Đấy. Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy đây là con số thay đổi rất là thú vị chủ đây. Thế thì bây giờ thú vị thì chúng ta cũng quay trở lại xem là có cổ phiếu này liệu nó có lên được hay không. Đấy, chúng ta cũng phải xem là cổ phiếu này lên được không. Thì theo các bạn là nếu cái cổ phiếu này lợi nhuận nó tăng như thế, mọi thứ nó đẹp đẽ như thế thì cổ phiếu lên được không? Đấy, cổ phiếu này có lên được không? Có tốt trong thời gian tới không? Đấy thì chúng ta phải nhìn được điều này chứ còn bây giờ chúng ta cứ nhìn vào kết quả kinh doanh tốt, mọi thứ tốt và chúng ta cứ tham gia vào mà thấy thế thì có phải là cái thông tin tốt như này thì ngày mai cái kia cổ phiếu giảm cho làm gì ạ anh chị em cứ chia sẻ thoải mái đi ạ tức là ở đây hôm nay thì Dũng không muốn phân tích quá sâu về thị trường hôm nay chỉ mang tính chất rằng là có một vài góc nhìn thôi để nó mang chúng ta thấy rằng là mọi thứ trong cái quá trình phân tích kỹ thuật phân tích tài chính hành vi phân tích cơ bản phân tích kinh tế vĩ mô và đặc biệt là chúng ta phân tích cái chu kỳ thị trường thì chúng ta thấy điều gì diễn ra nên đầu tư chứng khoán thì các bạn à, có lưu ý một chút là gì ạ à, nếu chúng ta muốn đầu tư thành công thì cái quan trọng nhất thì chúng ta cần nắm rõ được cái chu kỳ thị trường chu kỳ thị trường là quan trọng nhất còn bây giờ chúng ta phân tích một cách riêng lẻ các thông tin nó ra rất là tích cực nhưng nó đang nằm ở đâu trong chu kỳ thị trường chẳng hạn như cổ phiếu này nếu các bạn biết thì nó đang nằm ở chu kỳ suy suy giảm đấy cổ phiếu này nó nằm chu kỳ giảm chứ không phải thế thì khi mà chu kỳ giảm thì cái thông tin này nó đưa ra nó không phải là giúp cho cổ phiếu này tăng nữa bởi vì cổ phiếu này nó đã kết thúc một chu kỳ đây là một chu kỳ dài hạn của nó nó đi từ giá rất là thấp là 10 như này nhưng bắt đầu nó tăng lên rất là dài trong thời gian rất là lớn này thế thì nếu bạn hiểu rõ về chu kỳ này thì bạn đầu tư từ giá 10 này lên đến 140 chúng ta đã lãi hơn 1.000 phần trăm lãi hơn 1.000 phần trăm rồi các bạn ạ đấy thế thì sau khi mà nó lãi hơn một nghìn phần trăm thì bây giờ nó đang là chu kỳ giảm đây là cái đây chúng ta gọi là vai chúng ta gọi là đây là một cái vai này và phía trên này là cái đầu và phía dưới lại là cái vai nữa đấy thế thì ở đây chúng ta thấy là một số các nhà đầu tư tăng trưởng hoặc là một số các nhà đầu tư giá trị thì vài hôm nữa cổ phiếu này bắt đầu nó gì ạ sau khi nó lên này chúng ta nhìn đấy những cái khối lượng này rất là lớn này nó đang bị bán tháo đang phân phối ra đây những cái quá trình phân phối này thì sau khi nó lên này có thể nó lên tiếp ạ và cái việc của nó điều chỉnh đấy, nó điều chỉnh ở dưới này thì nhiều nhà đầu tư thấy nó rẻ các bạn mua vào đúng không ạ các bạn thấy rẻ các bạn mua vào nhưng thực tế cái thông tin kia nó đã phản ánh hết về phía trên này rồi nên lúc này thị trường có thể cổ phiếu nó sẽ tiếp tục đi xuống nó sẽ tiếp tục đi xuống tiếp dưới này nữa và các bạn thấy là cái cơ hội chúng ta sẽ không còn nữa trong quá trình đầu tư nên cái thông tin về kết quả kinh doanh thấy điểm này nó không phải là cái kết quả chúng ta mong đợi tại vì nó hết chu kỳ rồi bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này có thể comment số 2 tức là nó hết chu kỳ rồi nó không còn cái việc mà để chúng ta đầu tư nữa thì tại sao Dũng lại nói cái điều này điều này ạ à? bởi vì uh, Dũng không muốn gọi là mang tính chất là uh, một số anh chị em cứ bảo rằng mình bóc phốt hay là mình có cái điều gì đó nó nó nó nó thế này thì kia nhưng bây giờ những cái việc này chúng ta nên nói sự thật tại vì sự thật thì đầu tiên nó sẽ bảo vệ tiền của chúng ta đầu tiên là bảo vệ tiền chúng ta tại vì trước đây có tiền thì chúng ta mua rất nhiều anh chị em đặc biệt là anh chị em đúng không có nhiều tiền đầu tư rất là tốt thì mua trang sức mua nhiều thứ khác nhưng rõ ràng là khi mà lúc này thì chúng ta không có tiền để mua trang sức nữa vì nếu chúng ta đầu tư mà đầu tư dài hạn như vậy và bị thua lỗ đấy thì cái việc mà mua sắm chúng ta nó sẽ gì ạ bị phản ánh rất là nhiều thế thì câu chuyện này Dũng muốn nói một cái sự thật ở đây từ khi mình uh, vừa rồi thì cũng nghe một cái, cái một số các cổ phiếu mà các chuyên gia có bảo là mua cổ phiếu trong để, để để đầu tư lâu năm ăn cổ tức thì không biết là các bạn nghĩ nào về cổ tức ạ bao nhiêu bạn thích ăn cổ tức comment số 4 số 3 đấy nếu các bạn nào thích ăn cổ tức thì comment số 3 đấy ăn cổ tức ạ tức là đầu tư ăn cổ tức comment số 3 tại vì Dũng thấy là có một cái trường phái người ta đang nói là ăn cổ tức ở đây thì Dũng lấy một cái ví dụ để các bạn xem là có ăn cổ tức không à, đây là câu chuyện à, à, bạn thông cảm tại vì à, mình chia sẻ cho số đông tại vì sẽ có những cái bạn hiểu rõ về điều này mình chia sẻ cho cái cổ phiếu như là cổ phiếu DGC thì thứ nhất cái mục đích của đây là các bạn thấy là nó có kết quả kinh doanh khá là tốt đúng không các bạn hiểu không ạ nó có kết quả kinh doanh khá là tốt và nó lại tăng trưởng gấp nhiều lần so với khác thì có phải là khi mà các bạn nghe cái điều này thì có phải là rất nhiều người khi mà cổ phiếu rẻ mua vào đúng không ạ các bạn hiểu không ạ nếu các bạn hiểu nó comment số 10 cái tức cái mục đích của Dũng là cái cổ phiếu này là cổ phiếu mà nhìn kết quả kinh doanh rất là tốt nó tăng gấp nhiều lần mọi thứ rất là đẹp và bây giờ khi mà Dũng phân tích trên cái gì à, dòng tiền của nó chu kỳ của nó thì nó đang là gì ạ à, chu kỳ xấu và việc mua cổ phiếu này trong chu kỳ xấu là chúng ta gặp rủi ro rất là cao nên không phải ở đây là cổ phiếu thấy nó có kết quả kinh doanh tốt là chúng ta vào chúng ta mua thì đấy là cái sai lầm phổ biến cho nhà đầu tư nếu anh chị em hiểu sai lầm phổ biến phần lớn nhà đầu tư thì hãy comment số 10 để Dũng biết ạ tức là cái sai lầm này sai lầm phổ biến ạ tức là cổ phiếu nó hết chu kỳ nó là chu kỳ giảm nhưng kết quả kinh doanh nó vẫn phản ánh tốt thì chúng ta cứ nhảy vào chúng ta mua và sau đó nó giảm thì chúng ta cứ vào chúng ta mua sau giảm chúng ta vẫn cứ vào mua sau đó thì cổ phiếu lại mất hết chúng ta mất hết cái gì ạ à? tiền đấy tiền làm gì có mua trang sức nữa tiền làm gì để chơi đầu, đầu tư cổ phiếu nữa nên là cái bài học này là bài học quan trọng chứ không phải là là tự nhiên nói cổ phiếu này đâu ạ à. thế thì đọc thông tin là chúng ta đọc như vậy đấy cái cổ phiếu thứ hai à, đấy là cổ phiếu để cho bạn thấy rằng là những cái bạn nào học các bạn đầu tư thì bây giờ nhá cái cổ tức này đây là cổ phiếu này chẳng hạn nhé chẳng hạn ví dụ đây đây là cổ tức đây là giá 70 ạ giá 76 đây là cổ phiếu FPT theo các bạn các bạn có đầu tư cổ phiếu FPT không ạ ăn cổ tức không ạ chúng ta phải phân tích phải nhìn xem là ăn cổ tức như nào đấy chúng ta phải hiểu có ăn cổ tức cái cổ phiếu FPT này không đấy thì đầu tiên chúng ta sẽ xem phải biết rằng là ăn cổ tức cổ phiếu FPT này như thế nào và có ăn được hay không thì chúng ta nhìn rõ rồi này một là cái chu kỳ của nó đang tăng như này thế thì bây giờ chu kỳ của nó tăng như này và chúng ta thấy là ở giai đoạn đỉnh của nó này này nó có hai cái nhịp lên này này thất bại nhịp thứ nhất thất bại nhịp thứ hai thất bại này nhịp thứ hai thất bại nên cái việc phía trên này nó, nó gọi là nó đang phân phối nó đang phân phối rất là lớn ở đây đây là gọi là phân phối ở đây đấy chúng ta nhìn nó phân phối ở đây và nếu cổ phiếu này mà để vượt qua cái đỉnh này thì nó mất thẳng rất nhiều năm thậm chí là không vượt qua được nhé thậm chí là không vượt qua được thế thì bây giờ chu kỳ của nó giảm rồi về cơ bản là chu kỳ của nó đang hình thành đây là cái đỉnh thứ nhất đỉnh thứ hai và đây là hai cái vai rất là nặng vai này này đây là vai đầu tiên ở một chu kỳ đó cái vai thứ hai là vai này đấy thì cổ phiếu thời điểm này nó không có dòng tiền vào mà nó rất là yếu các bạn hiểu không nó rất là yếu thế thì bây giờ lại bảo khuyên chúng ta mua cổ tức cổ phiếu này để giữ đầu tư dài hạn thì điều có thế là chúng ta thấy như nào nó đang rất là yếu các bạn nhé nó đang vai đầu vai thế bây giờ câu chuyện đây là chẳng ví dụ cổ phiếu này là nó cho chúng ta một cổ tức cổ tức nhá là 40 phần trăm các bạn nhé nếu cổ phiếu này nó cho chúng ta cổ tức là 40 phần trăm thì các bạn biết là các bạn bao được, được bao nhiêu tiền không ạ các bạn được bao nhiêu tiền Dũng phân tích cái điều này để chúng ta nhân dịp uh, ờ, 20 tháng 10 để cho chúng ta nhận ra cái điều này để anh chị em đầu tư dài hạn như vậy thế bạn kia bạn bảo dạo này em không có tiền nên em phải đầu tư dài hạn thì đây là câu chuyện cũng vui thôi nhưng thực tế là chúng ta xem là có nên đầu tư dài hạn để chiến thắng ăn cổ tức hay không nếu mà bây giờ ăn cổ tức cái cổ cổ phiếu này là 40% thì chúng ta kiếm được bao nhiêu ạ tức là chúng ta được 4.000 đúng không 4.000 cho một cổ phiếu bao nhiêu em ba anh chị em biết cái điều này comment số 1 ạ à? 4.000 cho một cổ phiếu đấy 4.000 đồng nhưng 4.000 đồng mà bây giờ nếu bây giờ anh chị em nhá giá cổ phiếu này là bao nhiêu bây giờ hiện tại giá cổ phiếu này là giá 70 cứ cho là 76 đi Đấy chưa? Giá là giá cổ phiếu này 76. Vậy bây giờ chủ nếu chúng ta mua 1.000 cổ phiếu này là mất bao tiền ạ? À? 1.000 cổ phiếu này mất bao nhiêu tiền? 1.000 cổ phiếu này là mất 76.000 đúng không? Cứ cho là 80.000 đi để cho nó làm tròn. 80.000 80.000 thì nếu bỏ ra 80.000 mà một năm có cổ tức là 4.000 đồng thì lãi suất là bao nhiêu phần trăm ạ à, xin lỗi xin lỗi xin lỗi nhá anh chị em 76 triệu 76 triệu thì bây giờ nếu mà ăn cổ tức Dũng Đang lấy con số rất là cao nhá thực ra là 4.000 đồng chưa chắc chưa chắc đã trả 4.000 đồng nhưng đây chúng ta lấy một cái cổ tức rất là cao là 40 phần trăm thì chúng ta tính là 4 chia cho 76 là khoảng bao nhiêu phần trăm ạ anh chị em chia giúp cái ạ khoảng bao nhiêu phần trăm đấy chia giúp xem là 76 triệu mà 4 chia 76 thì nó khoảng độ gì ạ à? hơn 5 phần trăm đúng không hơn 5 phần trăm một chút đúng không hơn 5 phần trăm một chút mà phải 4,5 hay 5 phần trăm chính xác lại hơn 5 phần trăm nhớ là nếu mà 8 80 thì nó là 5 phần trăm còn nếu trong trường hợp mà 7,6 thì nó sẽ hơn 5 phần trăm một chút ạ Đấy, khoảng khoảng như vậy thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ nếu mà 5% như vậy thì chúng ta gửi ngân hàng cái nào lợi hơn anh em gửi ngân hàng cái nào an toàn hơn bây giờ nếu số tiền mà chúng ta đang đầu tư này chúng ta đi à đấy đây chúng ta đang ví dụ thôi nhá đây các bạn nào không biết ví dụ chúng ta đang nói là thế vậy cổ tức của FPT là bao nhiêu phần trăm chưa biết chúng ta đang lấy là con số là gì ạ à? con số là 4 40 phần trăm nhưng bây giờ thực tế FPT không bao không biết là nó được con số đấy không có lẽ là không được con số đấy không nên chúng ta phải đây là Dũng đang lấy một ví dụ để chúng ta nhìn đấy, thế nào là tính linh tinh ạ à? đấy thì chúng ta không hiểu rõ về cái điều này để chúng ta thấy rằng là thế thì bây giờ câu chuyện ở đây đó là gì ạ còn nếu bây giờ cổ phiếu này mà chia ra bây giờ nhá như này cổ phiếu này là mà chia bây giờ chúng ta đây là đây là những cái nhà đầu tư rất là rất là thông minh đấy đấy thế nên nếu bây giờ bạn nhá bạn đầu tư đi đây cho bạn này bạn đầu tư đi thế thì câu câu chuyện là cái cổ phiếu này các bạn đang nghĩ là nó tốt hay xấu ạ đấy thế thì câu chuyện cái bạn này chắc là bạn đang nghĩ là cổ phiếu này lại cho ăn cổ tức nữa đúng không đúng không bạn này đang nghĩ là cổ phiếu này sẽ được ăn cổ tức bằng bằng bằng cổ phiếu nữa đúng không đấy bạn này chắc là bạn đang ngoài ra thì bạn còn kiếm được cổ tức bằng cổ phiếu nữa thì vậy nếu bạn nhìn cổ phiếu này ăn cổ tức bằng cổ phiếu nữa thì điều gì diễn ra đấy đây đây là mũi giời đấy chúng ta thấy không thế thì nếu mà 15 bằng phần trăm bằng tiền và 25 phần trăm bằng cổ phiếu thì theo bạn bạn thì cái bạn này đầu tư thành công hay bạn này đầu tư ngược thị trường ạ đấy câu chuyện nó ở đấy đấy tức là cái cổ phiếu này 40 phần trăm 15 phần trăm bằng tiền và 25 phần trăm bằng cổ phiếu thì với cái việc mà chúng ta quan sát cổ phiếu này Đấy, quan sát cổ phiếu này thì chúng ta thấy là cái nhà đầu tư mà bạn đang chia sẻ này thành công hay là đầu tư ngược ạ? À? Đấy. Thế thì ở câu chuyện này để chúng ta hiểu đơn giản này để cho chúng ta hiểu nhá đây thì đấy thì chúng ta thấy là rất nhiều nhà đầu tư này với cổ phiếu này nó không có dòng tiền vào với chúng ta đang giá là giá 76 bây giờ được 25 phần trăm bằng tiền này nhưng sau đó thì lại ăn giả sử như nó chia cổ tức vào ngày này luôn đấy được không ví dụ chia cổ tức ngày này luôn này nhưng sau đó khoảng năm 2022 à 23 thì cổ phiếu là nó rơi xuống đây này đấy nó rơi xuống đây này thì lúc này chúng ta vừa nếu nhìn vào như vậy thì chúng ta thấy điều gì diễn ra đấy thế thì về vấn đề là đầu tư giá trị thì phải kiếm được tiền là bao nhiêu phần thế thì nếu mà đầu tư giá trị đúng không giả sử sau này nó về đến đây về giá 40 đúng không thế thì sau về về giá 40 thì câu hỏi là sau bao nhiêu năm nữa thì nó vượt qua 90 bao nhiêu năm nữa để vượt qua 90 thì ở đây chúng ta thấy là khi chúng ta đầu tư vào chúng ta ăn cổ tức bằng tiền mặt thì rõ ràng nếu mà nó từ 76 này nó về 40 chúng ta mất gì ạ một nửa rồi và để nếu mà anh chị em một nửa nhá nó vừa pha lãng một nửa thế thì những anh chị em mà thông minh thì lúc này chúng ta mua cổ phiếu ở đây thì lấy lúc nó lên đến đây là chúng ta được bao nhiêu ạ chúng ta được 100 phần trăm lợi nhuận rồi chúng ta chốt đúng không 100 phần trăm lợi nhuận chúng ta chốt đúng không thế thì những nhà đầu tư giá trị là đến đây người ta mới hòa vốn còn những nhà đầu tư mà hiểu rõ về bản chất chu kỳ thị trường thì người ta đã kiếm được 100% lợi nhuận rồi đấy thế thì đấy thì chúng ta thấy là đấy nhiều nhà đầu tư họ vẫn đang rất là đấy thì, thì để chúng biết là đấy là tại sao lại có gì ạ mà nãy có chia sẻ là có một lượng lớn nhà đầu tư đang bị thua lỗ đến 50 phần trăm là như vậy đấy đấy các bạn đã hiểu điều này chưa tức là cái số lượng nhà đầu tư người ta bị thua lỗ đến 50 phần trăm bởi vì họ ăn cổ tức này sau đó họ bảo là họ đầu tư giá trị dài năm này sau đó thì họ bảo rằng là uh, họ để 3 đến 5 năm nhưng câu hỏi đặt ra là sau bao nhiêu năm cổ phiếu này vượt đỉnh thế thì ở đây chúng ta này lên theo dõi để chúng ta biết nha đây là câu chuyện Dũng chia sẻ đây là có một bạn khuyến nghị thì Dũng đọc Dũng nói thôi thế thì ở đây chúng ta đến là còn nếu bạn đầu tư giá trị ở đâu thì không biết nhưng đấy là cái câu chuyện này câu chuyện để để chúng ta nghe chúng ta xem chứ còn đây đầu các bạn vào các bạn à, chưa nghe câu chuyện đầu đuôi đến cuối chúng ta cứ gì ạ à? cứ nói mang tính chất là cũng thích là những cái câu chuyện này mang tính bình bình luận mang tính chất là, là bình luận cho nó vui để hôm nay chúng ta làm cho nó vui thôi chúng đang nói về câu chuyện này là câu chuyện của cái bài học mình nhìn thấy ở ngoài kia người ta bảo đầu tư giá trị còn mình có đầu tư giá trị đâu mình phân tích đâu mình chỉ nói là câu chuyện này để chúng ta nhìn thấy câu chuyện một là cổ phiếu nó đang ở giai đoạn nó mô hình vai đầu vai nó đi rơi xuống đúng không vai đầu vai nó, đi xuống thế thì câu chuyện đấy là khi nào ta tạo đáy cho nó mua mất gì mà cứ phải là đầu tư ở lơ lửng này cái thứ hai đầu tư giá trị ăn cổ tức thì khi mà cổ phiếu nó giảm đến 40 thì nó chúng ta đã mất bao nhiêu phần trăm tiền rồi mỗi một điểm cổ phiếu nó giảm tương ứng với gì ạ 10% cổ tức mà cổ phiếu giảm 20 điểm thì chúng ta tương ứng với gì ạ 200% cổ tức được chưa 200% cổ tức nên nếu mà chúng ta đầu tư mà nó đang treo lơ lửng mà lại ăn cổ tức nữa thì cái này là cái mà đây để chúng ta nhìn nhận theo một cách nó nó khách quan thôi thế thì bây giờ cô vấn đề là chúng ta đầu tư giá trị và bây giờ chúng tôi nói chung chung này thế bạn chỉ cho một ví dụ là đầu tư cổ phiếu của bạn là đầu tư giá trị bạn cho một cổ phiếu nào đấy cho cổ phiếu đi phân tích luôn đi nào bạn cho một cổ phiếu giúp phân tích luôn cho bạn luôn cổ phiếu này cho nó vui ấy. bạn cho một cổ phiếu đầu tư giá trị đi Đấy, bạn cho một cổ phiếu đầu tư giá trị đi chúng ta phân tích thực tế thị trường đi cho cho năm cổ phiếu đi cho nó dễ đấy, đấy cho năm cổ phiếu cho nó dễ à đạm phú mỹ nha để cho nó xem là bạn này đầu tư đạm phú mỹ đấy thì dũng này dũng không phân tích nha các bạn phân tích cho dũng nha cổ phiếu đạm phú mỹ đầu tư giá trị này theo các bạn cổ phiếu đạm phú mỹ đầu tư giá trị như thế nào ạ anh chị em ờ, có đầu tư cổ phiếu đạm phú mỹ đi à thế thì đây là đây là bạn này bạn cho đầu tư cổ phiếu đạm phú mỹ giá 42 cứ cho về giá 42 đi đầu tư giá trị thế thì chúng ta thấy là nhìn biết ngay là đấy thế thì nếu bây giờ bao nhiêu anh chị em này cổ phiếu đạo phú mỹ sẽ tiếp tục tăng ở giá 42 này nữa tiềm năng ạ à? comment số 1 ạ à? nếu bạn nào nhìn thấy giá cái cổ phiếu này tăng tiềm năng comment số 1 cái cổ phiếu ờ, đạo phú mỹ này đấy bạn nào thấy là cổ phiếu này đang giai đoạn cuối của giai đoạn chu kỳ giảm thì comment số 2 nào nếu bạn nào nhìn thấy nó đang ở giai đoạn cuối một chu kỳ giảm một cái đợt giảm sâu trong thời gian tới comment số số 2 còn bạn nào thấy là nó đang tiềm năng trong giai đoạn tới thì comment số 1 thế thôi mình không phải phân tích rồi à. để cho các bạn tự phân tích một cổ phiếu nó đang biến động lớn như này phân phối lớn như này làm gì có dòng tiền các đỉnh sau thấp hơn đáy sau thấp hơn thì bây giờ nó về 42 để đầu tư giá trị thì đấy chúng ta sẽ nhìn thấy ngay đúng không đấy chưa cần phân tích nhá cũng không cần phân tích để các bạn hiểu rõ về nếu bạn không biết về đầu tư giá trị không hiểu về nó thì chúng ta gì ạ cần phải nghiên cứu lại chứ còn nếu bây giờ mua mua cổ phiếu này mà đầu tư giá trị thì chúng ta sẽ đốt nhà rất là nhanh nhá mình mình không không nói đùa đâu nhưng đây thực sự là đốt nhà rất nhanh nhà đốt nhà rất là nhanh Đấy, nên chúng ta không biết về nó thì tốt nhất là chúng ta nên gì ạ phải nghiên cứu kỹ về nó thì đấy là cái câu chuyện của gì ạ thế thì đây đây là chúng ta sẽ sẽ thấy rằng là uh, không hiểu tại vì đây là câu chuyện của một một uh, đứa em mình bạn mà trước đây có rất nhiều nhà đầu tư để kiếm được tiền sau đó họ đi mua trang sức mua rất nhiều trang sức đẹp và đến thời điểm này không mua nữa thì bạn ấy bảo đầu tư giá trị mua cổ phiếu đầu tư giá trị sau đó thì mình bảo là bây giờ bảo bạn ấy gọi điện cho mình xem là mua cổ phiếu gì thì mình ờ, sẽ tham vấn xem nó hợp lý không chứ không có ý gì ở đây cả thế thì mục đích ở đây để cho các bạn hiểu rõ rằng là sau đó thì Dũng lại xem một cái kênh họ nói là FPT để đầu tư giá trị thời điểm này thì Dũng thấy cái cái việc mà đầu tư giá trị một cổ phiếu đang ở giai đoạn ở gọi là giai đoạn 4, giai đoạn 3 là rất là nguy hiểm tức là một cổ phiếu nó đang ở giai đoạn phân phối rồi nó đang chu kỳ phân phối rồi mà chúng ta để đầu tư giá trị thì thực sự là chúng ta đang gặp những rủi ro rất là lớn nên đấy là cái câu chuyện mà thông điệp của ngày hôm nay để các bạn hiểu rõ rằng là chúng ta nếu chúng ta không hiểu rõ về cái cổ phiếu đang ở đâu thì sẽ gì ạ chúng ta sẽ đầu tư nó giống như câu chuyện ban nãy đây bạn nào chưa xem thì dũng cho xem trong cái vn express này người ta đang có cái thông tin này đấy, thông tin đấy, cái thông tin đó là gì ạ người lỗ trên 50 phần trăm hiện tại chiếm 40 phần trăm thị trường lỗ trên ờ, từ 30 đến 50 phần trăm chiếm 23 thị trường tóm lại là những nhà đầu tư thành công thời điểm này nó chỉ có một phần trăm đấy chiếm một phần trăm đấy quan trọng là sau mỗi chu kỳ chúng ta kiếm được bao nhiêu và giữ được bao nhiêu thế thôi nhưng bây giờ cũng nói thế thì để chúng ta thấy là kiếm tiền thì phải giữ chứ bây giờ cứ kiếm tiền lại mất hết Dũng sẽ phân tích khoảng độ ờ, mấy phút nữa nhá tại vì Dũng đang ờ, có một chút chương trình ờ, sau kết thúc chương trình hôm nay ở đây chúng ta thấy là một bạn vừa rồi đó là thị trường đang tích cực hôm nay tích cực theo các bạn thế này là tích cực hay tiêu cực ạ à, chúng ta đây là những biến động lớn nhé các bạn nhìn thấy đây đây là biến động lớn những biến động lớn như này này thì nếu trong trường hợp nó tích cực nó đi lên nó cũng không lên được xa đâu nha Tức, nó nó nó biến động lớn như này nó vẫn chưa có cái, cái cái thường nó phải kiểm tra lại một lần nữa vậy nếu nó kiểm tra lại đáy là nó cạn cung thì thông tin xấu chúng ta mua thông tin xấu mà nó lên chúng ta mua không Dũng chỉ nói cho các bạn luôn nhá để các bạn nắm rõ này giả sử bây giờ thông tin phép sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới báo chí nói rất là tiêu cực mọi cái thế giờ bây câu hỏi nhá câu hỏi chúng ta chỉ cần nắm này tức thì trong trường hợp thị trường sẽ giảm về cái vùng đáy này về vùng đáy này sau đó thì nó có một loạt tin xấu và cổ phiếu vẫn tăng thị trường vẫn tăng vượt đỉnh đến vượt cái này chúng ta mua thế thì ở đây nó có một cái là nếu thông tin xấu mà cái thị trường nó tăng mạnh hơn thì đấy là thị trường nó mạnh hơn thị trường tin xấu mà cổ phiếu vẫn tăng thì nó gọi là mạnh hơn thị trường mạnh hơn thị trường thì chúng ta phải mua nhưng phải mua cổ phiếu dẫn đầu phải mua cổ phiếu tốt nhất thế thôi thế thì ở đây mục đích ở đây là chúng ta hiểu rõ rằng là hãy cần phải phân tích hành vi của thị trường cần phải nắm rõ được cái gì chu kỳ của từng cổ phiếu phải nắm rõ được thời điểm tham gia và đặc biệt là nắm rõ hơn gì ạ à, nắm rõ hơn về cái cái đặc cái tức ở trong cái cái cái đặc điểm của đợt này là gì ạ nếu nó biến động mạnh hoặc là gì ạ cái nhu cầu nó yếu thì nó thường nó sẽ rút bỏ trước khi nó đi lên cao hơn thì đấy là cái mà của cái phiên hôm nay thì mong rằng là khi các bạn đầu tư thì hãy lưu ý điều này hãy lưu ý điều này bởi vì đầu tư chứng khoán là một lĩnh vực nó hấp dẫn nhưng nó không phải để cho chúng ta cứ đầu tư mà chúng ta không biết sau đó cứ đầu tư dài hạn với những cổ phiếu hay đầu tư ăn cổ tức thì Dũng nhìn thấy điều này Dũng nghe cái điều này thì Dũng thấy là nó đang bất hợp lý tức là mua cổ phiếu FPT và đầu tư gọi là giá trị ăn cổ tức là bất hợp lý trong việc này còn bất hợp lý là sao thì chúng bạn biết rằng là nếu các bạn hiểu rõ cổ phiếu đang ở chu kỳ giảm hoặc là nó đang có vấn đề vì nó có một lượng lớn phân phối ra thì đầu tư như vậy thì bao nhiêu lâu mới hòa vốn đừng nói là có lãi bao nhiêu lâu mới hòa vốn nên chính vì vậy hãy gì ạ đấy còn à, Ok thì à, chúng ta sẽ chia sẻ à, cái chương trình tiếp theo chúng ta ngày mai nếu không có gì chúng ta sẽ có một buổi hỏi đáp để anh chị em hỏi gì ạ hỏi cái gì thì chúng ta sẽ Dũng sẽ đáp cái điều đó Ok thế thì Ờ, chu kỳ Việt Nam trước khi kết thúc ở đây thì Dũng có chia sẻ một cái biểu đồ như này để các bạn có thể xem đi xem lại về xem đi xem lại nếu mà nhìn đầu tư chu kỳ 10 năm 20 năm thì hãy xem cái biểu đồ của VN Index sẽ thấy ngay là chu kỳ của thị trường đây là chu kỳ thị trường à, đây trước khi kết thúc thì các bạn nhìn thấy chu kỳ thị trường đấy ạ tức là mỗi một lần thì chu kỳ thị trường nó lên bao nhiêu thì nó rơi bấy nhiêu đây nó lên này nó rơi và trong thường cái chu kỳ này chu kỳ này lớn thì nó kéo mà dài 2 năm đây chúng ta nhìn nhé năm 2016 17 đây chu kỳ lớn kéo dài 2 năm nên đầu tư dài hạn là cái cuộc đầu tư nó không có kết quả nhé đầu tư dài hạn thì không có kết quả còn những chu kỳ ngắn hạn thì chúng ta cũng thấy nó chỉ có một vài tháng rồi 6 tháng những cái chu kỳ này nó chỉ 3 đến 6 tháng thôi 3 6 tháng rất ngắn này còn chu kỳ dài hơn thì ở đây nó có là năm 17 này 18 hết Đấy, 17 18 hết 2 năm sau đó nó lại hết và tất cả cái quá trình này nó cũng diễn ra từ năm 2020 này 21 và nó cũng hết và tiếp tục đi xuống vậy làm gì có chu kỳ gì ạ đầu tư 5 đến 10 năm mà chúng ta cứ nói 5 đến 10 năm đây cách này là cách chúng ta ai cũng phân tích được nhà đầu tư đều phân tích được hết chúng ta phân tích cái điều này nhé bạn phân tích điều này thì bạn cũng có thể phân tích được gì ạ đây là cái cách để chúng ta phân tích hoặc là các bạn nhìn thấy đây là những cái bạn đang đầu tư kiểu này ạ thì những cái cổ phiếu này phải mất khoảng độ 20 năm nữa không mới vượt đến đến nó có lên nó vượt qua đỉnh không thường nó phải mất khoảng 20 năm nữa không biết nó có qua cái đỉnh này không hoặc là một thời gian nữa nó biến mất thị trường đấy hay là những cổ phiếu như này nó sẽ có thể biến mất thị trường trong thời gian tới nên đây là những cái để cho các bạn thấy rằng là nó không có những cổ phiếu dạng này trong một thời gian tới có thể nó không còn trên thị trường nữa thế nên cái chu kỳ của nó cũng nhanh lắm nó có khoảng độ gì ạ à? một năm đấy ạ sau đó thì nó biến mất và đấy thì đấy là câu chuyện thì thôi để cứ cho bạn này bạn vào đây thì bạn mua vui tí nha anh chị em đấy thế thì cho tham gia vào như vậy thế thôi. thế thì thực tế thì chúng ta biết là kết quả bạn ấy như nào rồi đúng không cũng còn nói quan trọng là chúng ta biết kết quả đầu tư nào rồi thế thì vấn đề là chúng ta cũng ờ, cũng không cần phải gì cả tại vì cái nếu bạn nếu vào trong kênh thì chúng ta cũng nên là uh, nói một cách uh, có cái văn hóa còn trong trường hợp mà kênh mà của DVD các bạn chia sẻ mang tính chất là nó thiếu văn hóa thì Dũng sẽ cho ao khỏi kênh quan trọng là các bạn cứ chia sẻ đi làm gì được vì kênh thỉnh thoảng nó có những cái kiểu kiểu phân tích thế nó mới vui chẳng hạn thế thế thì để cho anh chị em cũng nhận diện ra là cổ phiếu đạm phú mỹ đầu tư giá trị giá 40 42 thế thì theo cái khuyến nghị của bạn gì đó là đầu tư như vậy thì chúng ta thấy rằng là đấy trên trên thị trường có rất nhiều cái nhà đầu tư như vậy nên thành công hay không thì bạn ấy sẽ là người biết nhất bạn ấy là người sẽ nắm rõ được đúng không bạn ấy sẽ biết là mình kiếm bao nhiêu thành công hay không bạn ấy nắm rõ rất là nắm rõ Đấy, thì luôn luôn là ủng hộ bạn nếu bạn kiếm được tiền thì luôn luôn ủng hộ bạn được chưa wow 10 gậy đấy ok rất tuyệt vời thế thì ờ, để 10 sợ quá thì thôi cho bạn ao à, cái kênh có không dợ thế thì ờ, chúc mừng bạn nhá ok xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại anh chị em vào những video tiếp theo đấy thế thì uh, câu chuyện ở đây chúng ta có một câu chuyện thế này này ờ, ở trên, trên ngoài kia thì cũng có rất nhiều các phương pháp đầu tư khác nhau nhưng đã cũng có rất nhiều nhà đầu tư như vậy đấy nên khi họ vào họ thấy là mọi thứ không giống họ nên họ có thể có những cái uh, câu nói nọ câu nói kia thực tế khi mà chúng ta tập trung vào cái điều tiêu cực thì chúng ta sẽ tiêu cực thôi còn nếu chúng ta tập trung vào tích cực thì chúng ta tích cực hơn à, Dũng đưa bạn này vào để chúng ta nhìn góc nhìn tại sao có, có quá nhiều người ta bị thua lỗ như vậy có quá nhiều người ta bị mất tiền như vậy bởi vì có nhiều bạn giống như những bạn này tức bạn mua bạn bạn bạn đã thấy là bạn mua một cổ phiếu bạn chẳng biết là cổ phiếu nó đang tốt hay xấu bạn cứ mua mua và sau đó thì à, mọi người thì nói bạn nó thì bạn dọa dẫm là cho mất kênh gậy nọ gậy kia thì đấy câu chuyện là như vậy tức là nó không đúng không sai cả quan trọng là bạn đó bạn lựa chọn cái phương pháp đó bạn lựa chọn cái phương pháp đầu tư của bạn nhưng quan trọng là gia đình đúng không gia đình những người thân của bạn đấy tiền của bạn đấy và đặc biệt là cái sức khỏe công sức của bạn ấy như thế nào thì chúng ta hiểu đơn giản đó là gì ạ những người bạn ấy rất là đáng thương chứ không phải là đáng trách đâu ạ thế thì Dũng muốn chia sẻ kênh này để mục đích là gì ạ để chúng ta giao lưu chúng ta nói về sự thật chúng ta nói về sự thật đúng không chúng ta nói về sự thật chúng ta nói về những cái gì mà đang cập nhật trên thị trường chứ chúng ta không phải là uh, dìm người nọ hay là tâng bốc cái người kia và phương pháp này không tốt phương pháp kia không tốt nhưng những cái điều này Dũng phân tích ở dựa trên cái sự hiểu biết đơn giản nhất mà nhà đầu tư một nhà đầu tư một uh, trẻ lựa tức là mình Dũng nghĩ là cái uh, một uh, bạn học nào đó thì lớp 5 lớp 6 bạn có thể đủ cái nhận thức như thế này đủ nhận thức đủ nhận thức để phân biệt nó đúng hay sai Ok thì uh, cuối cuối cùng thì chúc uh, nhân dịp ngày 20 tháng 11 thì chúc cho à, toàn thể các nhà đầu tư các chị em à, sẽ có những quyết định đầu tư thành công và đặc biệt từ đây cuối năm thì à, kiếm có sẽ có lợi nhuận từ chúng ta tính từ lợi nhuận từ cái thời điểm này nhá 20 đến 30 phần trăm lợi nhuận đặc biệt là hãy quan sát theo dõi rất sát cái bùng nổ theo đà của Dũng trong thời gian tới nhớ là comment vào phần ô chat để lần sau Dũng phát chúng ta lại điện à, đăng ký kênh lần sau Dũng phát thì bạn sẽ là những người sớm nhất nhận được view tiếp theo xin cảm ơn các bạn rất nhiều hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo